Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với KC Kèo Ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu à, Một trận đấu thuộc à, khuôn khổ Nation League cũng như là một trận đấu thuộc cái vòng loại Euro U19 châu Âu anh em à, Trận đấu giữa U19 Bỉ cũng như là U19 Tây Ban Nha thì sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ đêm nay à, Trận đấu này thì à, mình cũng đã nhận định cũng như là chốt cho anh em một cái kèo để anh em chúng ta có thể à, chơi trong trận đấu này rồi à, Đặc biệt rằng là giải đấu Euro U19 này thì sẽ diễn ra song song với Nations League vì vậy là mình cũng không thể nào mà có thời gian có thể làm được hết à, tất cả những cái trận đấu cũng như là cả hai cái giải đấu này được anh em nhé mình sẽ đẩy kèo ở trong nhóm còn anh em nào mà muốn đầu tư vào hai cái à, giải đấu này cũng như là chơi hai cái giải đấu này thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình mình sẽ cho anh em trong nhóm để à, anh em chúng ta sẽ à, cùng nhau về bờ an toàn cũng như là à, mình sẽ chốt những uh, cái kèo ăn chặt cho anh em ở những cái trận đấu U19 hay là ở Nation League anh em nhé. Dạng sáng ngày mai thì à, sẽ là những cái trận đấu uh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng như là Thụy Sĩ và Séc. Ngoài hai trận đấu ở ờ, Nation League A này thì còn có những cái trận đấu của Nation League B và Nation League C anh em. Uh, ở Nation League B thì uh, sẽ là trận đấu giữa Ukraine và Scotland đó cũng như là ở, ở ờ, cái bảng 4 của Nations B sẽ là Na Uy và Serbia này ở cái trận đấu trước thì uh, ờ, Na Uy đã làm anh em chúng ta thất vọng khi mà để thất bại với tỷ số là 1-2 uh, ờ, ngay trên sân nhà Đấy, và để thua à, không phải ngay trên sân nhà mà ngay trên sân khách ở trên sân nhà Slovenia anh em. Còn trận đấu này thì Na Uy lại được đá trên sân nhà anh em nhé và tiếp đó đây là Serbia. Điểm qua một chút về đội hình thì uh, tất nhiên rồi, nổi trội ở bên uh, à, Na Uy sẽ vẫn sẽ là tiền vệ uh, Martin Odegaard cũng như là tiền đạo Hà Lan. Còn về bên phía của Serbia thì họ có hai cái trụ cột đấy là Tadic này cũng như là Savic. Tuy nhiên thì uh, trận đấu này thì Savic không được thi đấu vì uh, cấm cũng như là họ thiếu vắng thêm một uh, cầu thủ nữa đây là Milenkovic đó. Vì vậy mà trận đấu này à, Serbia thì sẽ chỉ có hai ngôi sao đấy là Mitrovic Mitrovic đang đá ở ngoại hạng Anh anh em cũng như là Tadic Tadic là đội trưởng của Ajax Amsterdam anh em nhé à, nếu như anh em không biết đấy à, điểm qua một chút về kèo hiện tại thì kèo handicap đang là Na Uy được uh, à, Na Uy chấp 0.25 một lợi thế trên sân nhà và chỉ chấp 0.25 thôi. Đây ờ, đang ờ, các chuyên gia đang nhận định rằng là cả hai đội bóng này sẽ cân kèo với nhau anh em. Đấy. Đang rất cân kèo với nhau anh em nhé. Và tất nhiên là mình cũng nói rồi, đấy là cái việc mà anh em mà cứ tập trung đi vào hai cái mã đấy là mã uh, cả trận cũng như là mã trên giữa ấy thì cũng rất khó để anh em chúng ta đầu tư cũng như là anh em chơi cầu ngoài. Đấy và mình khẳng định luôn đấy là nếu như anh em thật sự mà muốn đầu tư bóng đá thì anh em cần phải có một uh, cái trang để anh em chơi cũng như là uh, có thể có một thêm một nhóm tham gia một cái nhóm đẩy kèo cũng như là nhận kèo để anh em chúng ta có thể đầu tư một cách sáng suốt hơn đúng không? Đấy, còn anh em nếu mà thật sự mà anh em muốn uh, đi dài mà anh em đi một mình thì mình khẳng định luôn là anh em không thể nào đi được cũng như là anh em uh, muốn kiếm lợi nhuận cũng như là gỡ lại mà anh em cứ chơi vào ngoài thì chắc chắn rằng là anh em chỉ có lún sâu hơn thôi đó à, đến với cái ờ, kèo trên dưới cả trận hiện tại thì à, tài đang là 2.5 cũng như là 2.25 uhm, với cái mã kèo 2.5 này thì mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đi được à, vì sao à, điểm qua một chút về những cái trận đấu vừa qua của Na Uy thì họ cũng có khá là nhiều bàn thắng anh em đấy cũng có khá là nhiều bàn thắng cũng như là à, Serbia cũng vậy anh em nhé Serbia cũng có khá là nhiều bàn thắng đấy nên là ờ, cái kèo tài 2.5 thì mình nghĩ là cũng là cái kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư được ngay từ đầu à, tuy nhiên thì mình cũng nói rồi ờ, với cái việc mà ở trên kênh ấy mình chỉ lấy những cái số liệu ờ, của quá khứ anh em nhé và những cái số liệu của những trận trước để mình uh, chốt những cái kèo trước trận đấu thôi còn anh em nào mà thật sự muốn những cái kèo có tỷ lệ ăn cao thì anh em cứ phải là trận đấu bắt đầu Đấy, bóng lăn thì anh em chúng ta chơi là chuẩn chỉ nhất anh em hiện tại thì không có kèo thẻ tuy nhiên thì uh, cái kèo góc đang là 8.5 Ừ, cái kèo góc 8.5 thì uh, chắc là cũng sẽ đợi đến khi nào trận đấu bắt đầu thì mình sẽ chốt thôi à, thì uh, tất nhiên rồi cái kèo sáng nhất cũng như là cái kèo mà mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đi ngay từ đầu đấy là cái kèo tài tài 2.5 anh em nhé kèo tài 2.5 FT đấy à, các bạn uh, cũng uh, nhiều bạn cũng thắc mắc là vì sao mà uh, anh uh, dạo này là cứ hay chốt một kèo trên kênh thì mình cũng nói rồi đấy là mình sẽ chọn những cái kèo mà có thể là có tỷ lệ ăn cao nhất ở trước trận đấu để đẩy cho anh em vì uh, có thể là những người mà theo dõi kênh của mình là những ờ, anh em chơi cò ngoài thì anh em cũng ờ, không có cái trang để chơi anh em nên là tất nhiên là mình cũng sẽ đẩy một kèo thôi trên hay dưới và tài hay xỉu thì mình cũng chỉ đẩy cho anh em một kèo còn những anh em nào mà thích nhận được nhiều kèo hơn thì anh em cứ nhắn tin thì mình sẽ đẩy cho anh em cũng như là anh em cần một cái trang nhé để chúng ta có thể chơi cùng nhau đấy rồi, thôi mình cũng chốt kèo xong rồi thì còn video cũng chỉ đến đây thôi hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo